Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hôm nay thì à, cuối cùng thì cái căn nhà của à, em Thi và bé sơ sinh đã à, xong rồi đó ạ Thì à, Phước ghé lại đây để à, bàn giao cái căn nhà và bên đây là cái mặt ngoài nha Mình cũng có cửa sổ luôn Ở trước này thì mình à, có làm à, thêm à, xây lên một cục để cho nước nó đừng có ngập vào và trước cửa thì à, nói chung là cái nhà này là mình sửa đó nha cô chú anh chị ờ, à, nên mình tận dụng lại được à, những cái cánh cửa nên chi phí cho nó rẻ để à, còn tiền cho mẹ và bé trang trải nữa đây là cái bản mà nhà tình thương của tập thể Quý Mạnh Thường Quân à, trao tặng thì Phước chỉ là đại diện thôi đại diện giống như mình để cái tên mình trên đó là giống như là bên kênh Facebook của Phước à, và Phước cũng là nhờ một cái à, người anh ở dưới uh, Sóc Trăng này à, coi dùm trong uh, thời gian qua để sửa sang cái căn nhà và hôm nay thì là tổng cái chi phí cái căn nhà là gồm mua hết mấy cái uh, lặt vặt luôn yeah. Dạ. là 30 30 36, 36 triệu, triệu 540 nghìn 540 và cộng riêng hai thùng b với lại mua quýt cúng buổi chiều là ờ. 530 nữa ờ là, là tổng ra. con số dư lại là 31 triệu 3 triệu 3 triệu 124 ngàn 124 ngàn Thì hôm trước ờ, Phước có gửi lại ờ, gia đình triệu. là uh, 46 46, 46 thì ờ, đưa cho chủ nhà uh, chủ nhà là, là 6, 6 triệu. triệu còn 40 triệu là nhờ anh Vinh đây à, để à, sửa sang lại căn nhà đúng rồi đó sau khi mà chi phí hoàn thành tất, tất cả cúng kiến mua bếp ga đồ đây là những cái à, hóa đơn chứng từ mà anh Vinh đây à, gửi cho Phước để à, cộng lợi chung quy là Phước để bây giờ mình sẽ review nha review dạ. căn nhà nha yeah. Dạ. chung quy là thấy nó rất là rẻ luôn nền thì mình cũng lót lại hết còn đây là hai mẹ hai mẹ con Thi đây đó là bé lớn còn này là chồng của Thi à, tên tên Minh còn đây là mẹ ngoại ngoại ngoại ngoại à, ngoại của à quên ngoại của thi mẹ của thi thì mất rồi rồi giờ phân khúc này là làm sao cái này là xài vẫn xài dách nhờ của người ta nha cô chú anh chị mình uh, xài được cái nào thì mình xài à giờ cái phòng bên đây là giờ là ai ngủ ta ngoại ngủ hả quên à, đây đưa đưa phước mượn là cái mít đi hai chị nè minh vô đây vô đây nè minh à, cũng chúc mừng vợ chồng cưng nha dạ. đây mình lên được uh, cái phần uh, này cao lên nè cô chú anh chị cao lên hai tấc lót gạch đồ lợi đó xây lên này là phòng của uh, minh với uh, thi dạ. ủa vậy là ba bé ngủ chung luôn với hai chồng cưng luôn hả dạ có à. hai bé một bé ngủ chung với bà cốc à cốc là bé gái dạ à, bé gái còn bên đây là cho bà cốc dạ mình lên thì là nước nó không, không còn, còn ngập không còn ngập mà đâu ngập nữa mình xây ở trước kia rồi, là ở trong đây dạ. đâu còn ngập nữa nhưng mà nó đỡ cái là gắn gít phải không dạ. dạ à, cái nhà vệ sinh cũng làm lợi luôn nè phải không làm lại dạ. hết chung ờ, cho chung quy là mình chỉ ờ, sửa sang nên vậy là quá tuyệt vời hơn so với cái nhà hồi xưa rồi yeah. Dạ. kiên cố rồi Dạ. ton hình như cũng lập lại luôn phải không không, không ton ton cũ nhà mình cũ à vậy đặt trước là mới lợp rồi chị có mua 6 tấm ton em lợp cái máy hiên trước ờ à còn đây là cái bếp ga nè là bếp ga sự ngoại thích nè đó giờ cũng cũng có nhính lại được cái phần à. tiền đó của mạnh thường quân cho thì cũng mua được bếp ga bình các cái lại cho ngoại để xài à. vậy là quá tuyệt vời rồi ha chứ đó trộm ga mini không hỏi anh lon 10 ngàn chịu gì nổi ừ. đẹp cao gáo sạch sẽ thoáng mát đây là mấy anh em nhà tự lan đó chứ à. không có mướn nha à bởi vì nó mới thấy cái chi phí nó mới rẻ đó lót rồi lại hết trơn mà nhìn về là nó rẻ rồi cái mặt đó bữa nay chị quý rồi đó <laughs> rồi mấy gài sức khỏe của ờ, thi sao rồi đỡ chưa đỡ cho em hả sao sao sao lên nó bị ờ, đầu cưng á hả kỳ vậy ta rồi cưng có chở ờ, bây giờ dạ, bữa dạ. nay còn dư tiền là chở vợ cưng đi khám ờ, bệnh thử thôi à còn tháng là không có cho đi khám hả ờ, một tháng năm này là ra tháng rồi ra tháng mới đi khám được dạ. ừ. rồi bé hiện tại là đang bú sữa mẹ hay là bú sữa ngoài dạ bú sữa em bú rồi, sữa rồi sữa ngoài à, hôm bữa anh đem lại cho đó ờ. vẫn bú mà vẫn đang còn hết rồi kêu ông nước cung cấp sữa đi ừ. cho bú sữa ngoài nhậu à, nữa anh xin cái địa chỉ đi anh chở anh có sữa anh anh gửi ship xuống luôn cho nó tiện khỏi anh chạy tới chạy lui nếu anh có sữa anh chở anh gửi xuống trong thời gian em đi mua đó ha em gặp ai em xin nói cho nước mắm em lấy nước mắm mà cho sáo bấu em lấy sáo bấu cái gì cũng đem về cho thợ em hết hôm bữa bự ờ à, lon sữa bự anh hào hào thì anh cũng biết hào biết hào ở trong ờ, cái ờ, cái, trang gì sóc trăng trong tôi gì đúng không không hào mà cháu chồng của tiệm số mỹ ái á à khác hả với sơn sơn ừ. cũng có đem sữa tả ở đây cho rồi mắt cưng đỡ chưa à, dạ, mình đỡ đỡ rồi ha dạ. Ừ, cũng có chị đó cũng trong mỹ ái đem lại cho 2 triệu mà nói ừ. là ở cà mau giống tên vậy đó hả vậy cũng mừng dạ. cho hồi cái lúc đang làm nhà luôn ừ. hình như làm được, được bữa với hai á là hàng ừ. sơn nó đem cho nó cho à, Liêm ơi à, cầm cái liêm cầm cái máy giùm anh với lại cầm uh, cái cặp với lại mấy kia qua đây anh uh, gửi tiền qua cho hai vợ chồng luôn là cái phần tiền mà đợt trước uh, anh còn giữ lại đó thì như anh đã nói đó anh giữ lại chủ yếu là để anh quay xuống một lần nữa để anh thăm và anh coi coi mình sửa nhà như thế nào để cho cô chú anh chị mừng chia vui cùng gia đình sau đó thì anh sẽ bàn giao lại hết cho cho em à, lấy cái bên kia luôn hóa đơn rồi bên kia luôn à, lấy hóa đơn lấy tiền rồi luôn để hồi gửi ừ. Ừ nè cầm cái máy giùm anh ừ, quay đang rồi À, cái danh sách à, mạnh thường quân á cô chú anh chị thì đợt trước phước có đọc rồi phước sẽ không đọc lại nha à, tuy nhiên à, sau cái clip này thì phước vẫn để lại cái danh sách à, ở dưới bài viết và ở trên clip à, tổng cái số tiền là 56 triệu thì à, phải đúng 56 người ta hay là năm 56 là lẻ mấy đó phải không nhưng mà nhưng mà nhưng mà anh đã đưa à, cưng là cái số lẻ anh chỉ còn giữ lại 10 triệu à, thì uh, cái số là 6 triệu mấy dạ. là cưng giữ còn uh, cái số tiền 40 triệu là để uh, giao cho anh Vinh uh, sửa nhà thì sau khi sửa nhà xong thì uh, còn dư đây là như nãy giờ anh Vinh uh, có nói à, 3, 3 triệu 124 ngàn là trong cái số tiền 40 triệu đó còn ở đây là 10 triệu thì hôm trước anh có giữ hiện giờ anh gửi cho hai chồng cưng luôn à, sau đó thì đi chở vợ ra tháng gì đó đi khám bệnh rồi gì đó để trang trải lo tới uh, giờ là mình nên cưng mà lo cho anh nè à, anh à, thi rồi à, bé à, bé bé gì nè à, bé này bé tên gì là trước mình đặt đặt rồi đặt tên an nhiên à, khôi rồi bé bên kia nữa ờ à, bình anh rồi bà cốc nữa đó phải bởi vì gán giờ có cái, cái nhà rồi đó mình an cư rồi khỏe đó khỏi lo gầu gỉ như trước đi làm là còn phải suy lúc đó đi làm thì còn phải uh, suy nghĩ về mưa gió nhà vợ con không biết làm sao rồi sợ tạc này không giờ là đi làm thoải mái khỏe đó vậy chứ khi mà nó điện nó báo là anh ơi em bệnh em mệt quá thì mới chạy về thôi chứ giờ nhà đâu còn gì phải lo nữa mưa gió nữa ờ. thì nhìn theo cái giá tiền vậy là em biết là chắc uh, tự mình bỏ công sức ra mình làm không à ừ. nè giờ chia sẻ thử rồi sau cái nhà này ai nè chia sẻ cưng đi vui không dạ, em. Ờ, sao mừng không dạ mừng rồi có ờ, gửi lời uh, ờ, cái cảm ơn uh, mạnh thường quân gì dạ không cho vợ chồng em gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ như vợ chồng em có số tiền cắt nhà ừ. còn dư ra cho em để đi khám bệnh ừ. nếu tính ra là cũng còn dư được gần 20 triệu được trước đưa 6 với đợt này còn 3 triệu mấy của anh thêm 10 triệu 10 triệu trong cái đợt đó luôn đó yeah. Dạ. là cũng uh, còn được cũng gần 20 triệu thì uh, trang trải rồi nữa cái phần sữa đó nữa xong rồi sau clip này anh sẽ xin cái địa chỉ à, anh về anh chở anh coi coi anh ở nhà, ở nhà nó có sữa có sữa mà là sữa ờ, nhưng mà nó không có trùng uống với cái loại sữa mà ở dưới sóc trăng mình hay uống ở dưới sóc trăng là uống cái loại sữa ờ, sữa cái hộp ờ, hộp cái hộp ở ờ, uh, ờ, cái lon hôm bữa đó đúng rồi cái đó là phải mua còn cái sữa uh, mấy cái sữa mà của trẻ từ 0 đến 6 tháng á, cũng có mạnh thường quân gửi cho anh nữa nhưng mà sợ anh không dám cho uống anh phải coi coi bé uống sữa gì rồi anh mới cho chứ nếu mà uống nghịch sữa rồi sợ cái bao tử cái đường ruột bé nó chịu không được thì bữa hổm rồi hào nó gửi xuống là sữa sữa gì à, hộp sữa gì uống được không dạ không thấy không sữa lạ không chịu phải không dạ. vậy đúng rồi thì đó bởi ngay ngày đầu tiên mới trong bụng chua ra uống cái đó rồi uống, <laughs> uống cái đó luôn rồi thôi vậy chắc có lẽ phước cũng uh, kết thúc clip tại đây nha và uh, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một uh, cái clip sau uh, cũng chân thành cảm ơn quý uh, cô chú anh chị đã giúp đỡ cho vợ chồng em thi đây uh, vậy là xong rồi đó xong ăn ờ, cư lập nghiệp rồi đó giờ lo cho, cho vợ coi như thế nào rồi nếu mà chẳng hạn như ờ, bất khả kháng nữa đuối có chuyện gì nữa thì nhắn tin cho anh hay nhưng mà anh chỉ giúp cái ngặt thôi nha chứ còn mà cái nghèo nó anh ơi giờ em không có cơm ăn là là anh thua rồi chẳng hạn như mà bệnh là dữ lắm không có tiền á thì anh mới có thể là anh hỗ trợ thôi còn chẳng hạn như anh ơi em không có cơm ăn không cơm thì đi tự đi xin gạo mà xin cơm từ thiện mà ăn đi chứ mày nói tao không chi <laughs> cạn tiệt thằng qua nhờ ừ. à, lập đất chạy đi xin được 5 triệu hai là mua dịch đầu chiên đó à, trên trên à, trên lập đất đó hả à dạ. cái cái chị mà bị cái cái đùi đúng không dạ, mổ ban bao tử mở hả rồi còn có chị các cái đùi nữa là dạ, anh biết ai không nhiều lắm cô ruột của à, à chị cái đùi hả là cô ruột cưng hả dạ. à cái đùi bao tử hả là ngày hôm qua không tiền đức đi xin được năm triệu hai tóc hành cho đó thì đó anh nói anh chỉ giúp là cái ngặt thôi bữa họp à, nghe thấy hai mẹ con anh còn vô không dám vô nhà ba đứa nhỏ giờ nghỉ học hết trơn luôn nữa rồi hả? cái nhà thì giờ chuẩn bị sập em nói thiệt mưa là anh muốn chạy đó anh cũng không ở đâu thì ờ, để ờ, có ờ, dịp khác đi em còn đi trao bàn giao thêm cái nhà nữa dịp khác đi có duyên thì xuống rồi sẽ ghé có không có gì gửi hình ảnh về cho cho em đi có gì anh vinh gửi hình ảnh chừng nữa có gửi qua zalo em, đi hôm em mới vô nữa nè chắc đi không sống quá anh bớt giờ anh xếp lẹp vậy nè trời ơi học vô chị luôn rồi học học ống vô mũi luôn bây giờ nào bảy chục triệu tao dây bả tứ khía ủa mượn một ba bốn lần đó ờ à rồi giờ giờ nếu mà có tiền nữa thì nếu mà vậy lợi nữa thì vừa nghe có tiền cái lợi súng lợi nó lấy tiền qua nữa chứ làm cái gì giờ mà nợ dây bạc năm lai đó đi ừ. mổ đó à. không nếu mà nếu mà em có giúp á, có tiền á vậy em mà nghe có nợ vậy chắc em cũng không có trao đưa đi bệnh viện em vô đóng tiền viện phí cho nó chắc <laughs> vậy cho nó khỏe chứ giờ đưa tiền để nhà là nó lấy hết trơn dạ không phải là mình thiếu nợ mà mình không muốn trả nhưng mà tại mạnh thường quân người ta giúp là giúp trị trị bệnh chứ không phải là giúp trả nợ còn chẳng hạn như khi mà lành bệnh đó, có số tiền còn dư đó, thì muốn trả thì đó là trả chứ không phải là lấy tiền đó để trả nợ thì nói chung cái câu chuyện này thì để ờ, có một cái dịp khác clip khác phước uh, có dịp đi xuống thì Phước dạ. sẽ chia sẻ ờ, với cô chú anh chị sao dạ rồi ok có có gì có dịp đi rồi chú dây về nha khôi ừ thấy cũng khỏe quá trời rồi thấy nhiều đỡ rồi đó rồi bye bye cô chú anh chị nha